hai chào cả nhà Hiện tại thì Phúc đang đứng ở ngã ba cầu Phú Long mới Chính xác là ngay chùa Quan Âm Ngày mai à, ở chùa Quan Âm sẽ mở siêu thị không đồng Từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 trong vòng 10 ngày Đây là à, siêu thị không đồng nha bà con Gồm có gạo, mì và những à, hàng rau củ quả Với giá là không đồng ngày mai 18 tháng 7 siêu thị Công đồng sẽ được mở cửa Phúc nghĩ là sẽ rất là đông người nên bà con tới nhớ mang theo khẩu trang sát khuẩn tay và nhớ giữ khoảng cách siêu thị Công đồng dành cho bà con vào mùa dịch nằm trên đường Hà Quy Giáp khúc ngã ba cầu Phú Long mới cần nhu yếu thực phẩm rau củ quả hay gạo hay mì thì cứ tới uh, siêu thị Công đồng nằm ở ngã ba cầu Phú Long mới siêu thị Công đồng gồm có gạo mì gói và rau củ quả nhưng khi tới bà con nhớ à, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn cho mọi người Siêu thị không đồng được mở cửa từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 trong vòng 10 ngày nha bà con Gian hàng không đồng nằm trên đường Hà Quý Giáp, khúc ngã ba cầu Phú Long mới, chính xác là ngay chùa Quảng Âm nha bà con